rồi đến một ngày ta gặp lại ngày có cho mình những nỗi đau dài ngày anh biết mình đã thương em thật rồi ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời bên nhau dù mai xa nhau dù trong ký ức hình nơi xa còn danh giết nhau những nhịp màu mang theo về miền an yên chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm bạc mà người biết mất như pháo hoa còn mình nhắm mắt không nói một lời lại được thấy mùa hè ta gặp đến một ngày ta gặp lại ngày có cho mình những nỗi đau dài ngày anh biết mình đã thương em thật rồi ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời bên nhau dù mai xa nhau dù trong ký ức xa còn danh riêng nhau những nhịp màu mang theo về miền an yên chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng mà người biết mất như pháo hoa tàn sóng thứ ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời còn mình nhắm mắt không nói một lời lại được thấy mùa hè ta gặp nhau lại được sống mùa hè ta gặp nhau lại được thấy mùa hè ta gặp nhau